Hello, xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Mình là Lê Đình đây. Ở trong cái video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn về cái phương pháp giao dịch như thế nào để hiệu quả nhất ở trên cái sàn WeFinex này. Đây là một cái hệ sinh thái mới cực kỳ là đỉnh cao của Winbank. Và cái điều đầu tiên ấy, để chúng ta có thể giao dịch được đó chính là mọi người cần phải có cho mình một cái tài khoản. Nếu mà các bạn đã có cái tài khoản Winbank thì các bạn sẽ dùng cái tài khoản đấy các bạn đăng nhập vào cái trang web là wefinex.net còn anh chị nào mà chưa có tài khoản ấy, thì mọi người có thể tạo tài khoản cái đường link ấy, thì mình sẽ để ở bên dưới cái phần mô tả của video này hoặc là mọi người có thể có thể kết nối trực tiếp với cái Facebook cá nhân của mình Lê Đình ở đây mình sẽ hỗ trợ và thêm mọi người vào các group kín group kín tín hiệu group hướng dẫn chơi như thế nào ngoài ra thì đỉnh cũng có làm rất là nhiều cái video về chia sẻ về cái dự án này đây mọi người có thể ờ, vào cái search cái Lê Đình nhá Ok một số cái video ở đây tiết lộ chiến lược quản lý vốn này rất là nhiều các video hướng dẫn từ A đến Z các thao tác làm nào để ông ta có thể tối ưu và kiếm tiền từ cái sàn này rồi ok thì à, sẽ quay lại đây thứ nhất ấy trước khi chúng ta chơi thành công chúng ta giao dịch thành công và uh, để có thể kiếm lợi nhuận từ sàn này đó chính là mọi người cần phải quan sát thị trường quan sát thị trường là như thế nào quan sát thị trường là đó chính là chúng ta sẽ xem nến và cái thị trường nó đang đi theo chiều nào lên hay là xuống chứ mọi người đừng có vào mà mọi người bắt tay vào một người chơi luôn mọi người đừng có vào lệnh luôn nó sẽ khiến cho chúng ta mất tiền chúng ta hãy cứ từ từ chúng ta kiên nhẫn thì cái cách quan sát thị trường nó sẽ như thế nào nó rất là đơn giản mọi người để ý cho mình cái ờ, số cái giọt nước ở dưới này nhé hiện tại thì cái chỉ số số tăng đang là 45 và giảm đang là 42 có nghĩa là cái nến lên tăng ấy thì nó sẽ nhiều hơn so với nến giảm và cái xu hướng thị trường tiếp theo nó sẽ có cái xu hướng nó sẽ giảm cái, cái tỷ lệ cao nó sẽ xuất hiện các cái nến đỏ và cái thứ hai mọi người cần làm cho mình đó là mọi người xác định đỉnh của nó và đáy của nó ở đâu. Ở đây khi nó có xu hướng xuống đáy thì nó sẽ đập lên và khi nó có xu hướng lên đỉnh chẳng hạn, đây một cây xanh nó cắm lên đấy thì nó có sẽ xu hướng là đâm xuống. Cho nên là chúng ta sẽ hiểu cái nguyên tắc này và chúng ta giao dịch. Mọi người hãy chuẩn bị tâm lý thật là vững vàng, chuẩn bị cho mình bên cạnh một cốc nước, một cái mạng wifi thật là khỏe để chúng ta bắt đầu giao dịch. Và trong một tiếng ấy, thì chúng ta chỉ giao dịch ví dụ tầm 4 đến 5 lệnh chứ chúng ta đừng có vào ồ ạt thua thì chúng ta sẽ cắt lỗ thắng thì chúng ta cũng dừng 1 đến 3 phần trăm là đủ còn cái trong video hôm nay thì mục đích là mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách giao dịch như thế nào rồi ok đầu tiên ấy là mọi người cần tuân thủ cái nguyên tắc quản lý vốn đó là ví dụ mọi người sẽ đánh 1% 2% 4% 8% đánh như vậy nhưng mà trong video này thì đỉnh sẽ đánh nhá ờ, với là cái tỷ lệ rủi ro cao thì ờ, cứ mối đặt lệnh của mình mình sẽ đánh 100 đô nhá ở đây cái chỗ ô giá trị này mọi người xét cái lệnh vào đây và sẽ tiếp tục quan sát thị trường mọi người ạ. Quan sát thị trường. Những cây nến mà nó nhỏ nhỏ như này này, dâu nó dài hơn cái thân này, nó lý nha lý nhí như này thì tốt nhất là mọi người hãy bỏ đi. Đây, những cái trường hợp như này nhé Xu hướng nó không rõ ràng và nó có thể là đi theo một chiều và nó không đổi chiều. Còn những cái nến ấy mà cái thân ấy nó to hơn dâu. Đấy, nó biết đầu biết đít như này thì chúng ta sẽ giao dịch, chúng ta sẽ tự tin hơn chúng ta giao dịch. Đây là cái thời gian order 30 giây để chúng ta order và 30 giây để chúng ta đợi kết quả. Mọi người cứ đặt sẵn cái số vốn à cái số tiền giao dịch của mình vào cái ô giá trị này và khoảng tầm 5 đến 6 giây cuối thì lúc đấy chúng ta mới vào lệnh. Chứ chúng ta đừng có vội vàng hấp tấp mà chúng ta vào lệnh nhanh làm cái gì thì nó sẽ khiến cho chúng ta mất tiền thôi. Chúng ta vào đây là để chúng ta kiếm tiền, để chúng ta giao dịch chứ không phải là để chúng ta mất tiền. Rồi ok, chúng ta sẽ tiếp tục quan sát thị trường, tiếp tục quan sát, chờ đợi, kiên nhẫn, cả xấu rình mồi phương pháp câu cá đấy thực chất là cái phương pháp thì nó cũng chỉ chiếm có 15% cái sự thành công của mình và cái điều quan trọng nhất đó chính là cái gì đó chính là cái kỷ luật mọi người ạ chúng ta không cần thông minh hơn đám đông mà chúng ta sẽ cần kỷ luật hơn đám đông đó chính là điều tiên quyết để chúng ta thể chiến thắng ở trong cái thị trường này ok đỉnh sẽ tiếp tục quan sát một số nến hiện tại nó vẫn chưa có rõ ràng xu hướng rất là lý nha lý nhí mọi người lý nha lý nhí ok ví dụ cây này mà nó đỏ nhẹ hoặc nó đứng im này thì đỉnh sẽ đánh lên nhé ok mình đánh một lệnh tăng đi mình đánh một lệnh tăng để cho test thị trường xem như thế nào nó có đi nghịch hay là đi thuận hay không hay là nó đang đi ngược lại với ý của mình lại mình lại đặt tiếp là cái lệnh 100 đô mọi người cứ tuân thủ vốn mọi người cứ chia vốn của mình ra để mọi người đánh chứ mọi người đừng có đánh kiểu tỷ lệ lúc thì lấy này lúc thế thì kia đấy Ok, nến thị trường hôm nay nó rất là xấu mọi người, đi rất là lý nha lý nhí. Mình sẽ tiếp tục quan sát và tiếp tục đợi để vào lệnh. Ok, lót. Tiếp tục quan sát xu hướng, có thể là nó sẽ kéo nguyên một cái dây đỏ đi xuống. Chẳng hạn, đấy thị trường nó không biến động mọi người, rất là lý nha lý nhí. Ok, mình sẽ tiếp tục quan sát cái này. Ví dụ thằng này nó mà đỏ nhẹ hoặc nó xanh nhẹ thì mình vẫn sẽ đánh lên còn nếu mà nó dập dần dập dần uh, thay đổi biến động nhiều quá thì thôi mình sẽ dừng lại ok đấy rất là uh, khó xác định mọi người ví dụ mình sẽ đánh một cái lệnh lên nhé đấy lệnh đã được vào lệnh thành công đánh xong thì mọi người sẽ có 30 giây để mọi người đợi kết quả mọi người khi chúng ta vào lệnh thì chúng ta cứ vào lệnh với một tâm lý rất là thoải mái dứt khoát vào bấm là bấm chứ mọi người đừng có do dự mọi người đừng có suy nghĩ thì có thể nó sẽ mất cho chúng ta một cái cơ hội kiếm tiền đấy nó rất là hay ok mọi người nhìn cái nến đấy nó dập ra dập dìu như thế này rất là khó xác định xu hướng mọi người ạ bốn bảy bốn tám hai cái tỷ lệ này nó đang cân bằng với nhau cho nên là xu hướng nó à, cái thị trường nó có cái xu hướng là cứ đi ngang đi ngang như thế này ok win vậy là mình đã ở như thế này là win được 95 đô ấy 95 phần trăm và còn một số phần trăm thì nó sẽ để lại trong phí sàn ok chúng ta tiếp tục xét cái này chúng ta sẽ đợi chúng ta vào lệnh tiếp tục mọi người cứ đánh tuân thủ vốn nhé vốn của mọi người bao nhiêu thì mọi người cứ chia ra còn trong video này thì đỉnh mà đánh kiểu minh họa để cho mọi người xem thì mình cứ đặt là 100 đô trên một lệnh giao dịch chẳng hạn tiếp tục quan sát tiếp tục quan sát cái này ví dụ mà cái nến nó bé xanh bé thì nó xu hướng nó không đảo chiều mình sẽ làm một lệnh tăng nữa cho anh em để cho mọi người nhìn thấy là cái thị trường nó như thế nào cách chúng ta giao dịch như thế nào đấy mới là điều quan trọng mọi người nến nó không có di chuyển mọi người thực sự là kiếm 1 đến 3% trong thị trường này thì nó cũng cực kỳ là dễ dàng nhưng mà quan trọng ai là người dừng lại ai là người đúng đủ và đều đó mới là cái điều quan trọng mất ví dụ chúng ta ví dụ chúng ta thua liên tiếp ví dụ một vài lệnh thì chúng ta có thể cắt lót chúng ta uh, stop lót đi đợi cái phiên giao dịch khác chúng ta vào chúng ta giao dịch tiếp nó đó chính là một cái điều mà nó sẽ khẳng định cái tâm lý của chúng ta để chúng ta chiến thắng ok tiếp tục win 95 đô Đấy mọi người có thể thấy nó đơn giản không ạ Chúng ta cần phải kiên nhẫn chúng ta quan sát thị trường đặt tiếp 100 đô để chúng ta vào lệnh chứ chúng ta đừng có vào lệnh ồ ạt cảm thấy cái nào không tự tin cảm thấy không uh, chiến thắng được thì chúng ta thôi chúng ta đừng có vào lệnh làm cái gì ok chúng ta lại tiếp tục quan sát thị trường nến này nó biến động rất là ít mọi người biến động rất là ít ok có thể cây này thì đỉnh sẽ bỏ qua bởi vì mọi người để ý không nó không có nhúc nhích chúng ta hay kiên nhẫn kiên nhẫn để dình mồi kiên nhẫn để kiếm tiền ok tiếp tục quan sát xu hướng nó vẫn rất là cân bằng mọi người đây mọi người để ý ở đây rất là cân bằng nến nó có xu hướng nó cứ đi ngang như thế này đấy vừa đấy nó tạo một cái đỉnh ở đây nó là tạo thêm một cái đỉnh mới và nó sẽ cứ đi ngang đi ngang đi ngang đi ngang như thế này đấy, nến rất là dập ra dập dìu có những cái pha mà thoát tim ấy kiểu ví dụ dây cuối nó sẽ quay xe mọi người có những cái trường hợp đấy đấy mọi người để ý ạ đấy đấy thấy không đấy cái dâu nến này linh nha linh nhí như này thì lúc này ấy thị trường nó rất là khó đánh mọi người thực sự những cái trường hợp như này thì đỉnh sẽ ao ra và đỉnh sẽ không giao dịch nhưng mà hôm nay cái video này thì muốn minh họa để cho mọi người về cái cách giao dịch như thế nào để cho hiệu quả cái tâm lý của chúng ta như thế nào để cho hiệu quả và cái cách đánh như thế nào để cho hiệu quả rồi ok mình sẽ tiếp tục đợi cây này nếu mà cây này nó đâm sâu xuống thì đỉnh sẽ đánh lên nhá mình đỉnh sẽ đánh lên ok mình đã vào lệnh tăng nó đâm rất là sâu nó là giật lại như thế rất là nó có dâu này nó rất là nguy hiểm mọi người giao dịch rất là nguy hiểm cái dâu này nếu mà những cái cây nến mà nó có cái dâu dài ấy đó chính là cái thị trường nó biến động rất là mạnh nó không ổn định cho nên là chúng ta giao dịch rất là cái tỷ lệ rất là thua tiếp tục lại xét lại 100 đô chúng ta giao dịch vừa nãy là nếu mà ok cái lệnh lại thua thì tài khoản là đang hóa vốn nhá đấy mục đích của mình là đánh một vài cái lệnh để minh họa để cho mọi người xem cái cách giao dịch cách xác định đỉnh đáy và xác định xu hướng của thị trường như thế nào nó rất là đơn giản như vậy chúng ta tiếp tục đợi chúng ta tiếp tục đợi nếu cái cây này mà nó đỏ đỏ dài xuống hoặc nó xanh nhẹ lên nhí thì đỉnh sẽ đánh lên tiếp tục là như thế dụ trường hợp này thì đỉnh có thể đánh gồng lên vừa đấy lệnh thua chẳng hạn mình sẽ thể đánh lên hai phần trăm à, mình thể gồng lên là 200 đô ví dụ như thế nhá đợi tầm 6 giây 5 giây cuối thì chúng ta sẽ vào lệnh không có phải gì là vội vàng hết không có gì là vội vàng hết ok mình sẽ đánh tăng cái cây này Ok và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát Chúng ta sẽ tiếp tục quan sát thị trường Thắng thì chúng ta sẽ ok Thua thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh theo tỷ lệ Rất là đơn giản mọi người Chúng ta cứ giữ cho chúng ta một cái đầu rất là lạnh Cái tâm lý vững vàng khi vào lệnh Chỉ có như vậy thôi sẽ Chúng ta sẽ thắng trong cái thị trường này rồi Chứ cái phương pháp thì nó chỉ chiếm có 15% cái tỷ lệ thành công Quan trọng nhất là ông nào biết dừng đúng lúc Ông nào biết quản lý vốn Ông nào biết quản lý cái lòng tham của mình Thì chúng ta sẽ là người chiến thắng Ok, win đấy vừa nãy thì là lên được 100 ờ, 205 đúng không lên được 195 đô rồi được 200 đô rồi rất là đơn giản thôi mọi người 200 đô là tương ứng với là 4 triệu 8 đấy chỉ ông giao dịch trong vòng chưa đến 10 phút mà đã kiếm được 4 triệu 8 rồi Ok chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi quay lại 1% nhá chúng ta sẽ quay lại 1% mình sẽ đặt lại là 100 đô Ok cái cây này thì nó chưa rõ xu hướng thì đỉnh sẽ bỏ qua đỉnh sẽ không vào lệnh Tiếp tục quan sát, tiếp tục rình mồi. Tiếp tục quan sát, tiếp tục rình mồi. Ok. Cây này là cây đợi kết quả này, cây này cái đợi kết quả này. Đấy. Mình sẽ đợi kết quả và đợi cái cây sau order thì mình sẽ đánh. Mọi người xét lại là cái giá trị cái lệnh của mình là 1% ở đây nhá. Anh em cứ đặt sẵn đi thì lúc chúng ta vào lệnh sẽ rất là nhanh, không bị cuống. Ví dụ nếu mà sát dây rồi mọi người mới đặt thì cái tỷ lệ ví dụ chúng ta bấm nhầm hoặc là chúng ta bấm sót thì nó rất là cao khiến chúng ta mất tiền. Ok chúng ta sẽ đợi tiếp tục cái xu hướng những cái trường hợp mà dâu dài như này thì thị trường nó biến động rất là mạnh mọi người ạ. Nên là cái vào lệnh trong những cái trường hợp như này là rất là rủi ro. Ok mình sẽ tiếp tục đợi cái cây này. Rất là dập dìu dập dìu. Nó không biến động luôn kìa. Không di chuyển nến luôn kìa. Rất là lý nha lý nhí. Lý nha lý nhí. Ok cái này đỉnh có thể bỏ qua nhé. Nếu mà đánh thì có thể đánh giảm nói chung là rất rất khó vào lệnh mọi người những nó ly như thế này rất là khó vào lệnh mọi người chúng ta không biết rõ được cái xu hướng đấy của nó như thế nào lên xuống lên xuống cái này là trường uh, mô hình là hai đỏ màu xanh này hai đỏ màu xanh này mọi người có thể quan sát các cái cây nến ở trong quá khứ nhé anh em có thể quan sát các cây nến ở trong quá khứ đấy mọi người để ý không ạ nó vừa lên xanh rất là cao rất nhiều anh em tưởng là win rồi nó lại quay xe một phát xuống tít thế này nó sẽ tạo một cái dâu ở đây rất là dài đấy cho nên là đỉnh sẽ không vào lệnh những trường hợp này mặc dù vừa nãy nếu mà vào thì vẫn sẽ đánh đỏ bởi vì cái nến này nó rất là lý nhí nhưng mà đỉnh sẽ không vào lệnh đây mọi người có thể thấy chưa dâu nó rất là dài cho nên là nếu chúng ta vào nhiều ông ấy nhiều ông vào lệnh ấy thì mọi người vào lệnh ấy mọi người còn có tâm lý mọi người không dám nhìn kết quả mọi người không dám nhìn kết quả sợ đấy chúng ta cứ thoải mái chúng ta hãy giữ cho mình một cái đầu lạnh để chúng ta chiến thắng trong cái thị trường này nó rất là đơn giản như vậy thôi ok mình sẽ tiếp tục quan sát tiếp tục quan sát nhé nếu mà cái này nó giảm xuống lý nhí thì ờ, ok mình sẽ đánh một lệnh tăng đi cái thị trường này mình sẽ đánh một lệnh lên đi đấy vì mình sẽ cảm thấy là cái này nó rất là lý nhá lý nhí cho nên có thể cái khả năng cao thì nó sẽ không đổi chiều nhưng mà vẫn chưa biết nào được nó vẫn có tỷ lệ mọi người mọi người cứ liên tục quan sát ở đây nhá tăng 44 này giảm 45 đấy nó đâm một phát đi xuống thị trường rất là uh, hay cho nên là uh, ai mà không kiên nhẫn ai mà không tâm lý tốt thì rất là đi ra đi trong thị trường này đi rất là nhanh đấy mọi người để ý rồi nó bắt đầu test lại cái đáy mới đấy chúng ta hãy đợi tiếp và chúng ta xét lại ở đây mình sẽ đặt 200 đô đi ok mình tiếp tục đợi cái cây này nếu mà nó xanh nhẹ thì mình sẽ đánh lên còn nếu mà nó đã lên xanh cao thì mình sẽ đánh xuống còn nó dập dìu này thì có thể là bò rất là biến động mọi người có để ý cái dâu đúng không nó tạo cái dâu tít trên này này đây cái điểm đóng này cái cái cái chụp lâu đây đấy mọi người tiếp tục đợi và quan sát nhé mọi người tiếp tục đợi quan sát tầm 5 giây cuối thì chúng ta sẽ vào lệnh ok đỉnh sẽ đánh cái này lệnh tăng đi đá vào lệnh nhá đã vào lệnh và tiếp tục chúng ta sẽ đợi thị trường quan sát thị trường chúng ta tiếp tục đợi và kiên nhẫn nó rất là đơn giản như thế thôi quy trình cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại như vậy chúng ta đủ chúng ta sẽ dừng đấy không có gì phải vội hết ok có những trường hợp ấy cái cái nến nó sẽ quay xe ở dây cuối đấy nó rất là uh, làm chúng ta thoát tim giật mình như thế nào ấy đấy Ok Cái lệnh này ấy, thì đỉnh đóng win nhá Ok Win 190 ờ, đô Lên là 5485 rồi Là đã thắng được 300 đô rồi 300 là 7 triệu 2 Đấy Và cái quá trình của chúng ta nó cứ lặp đi lặp lại như vậy thôi mọi người ạ Và chúng ta cần phải kiên nhẫn Kiên nhẫn dình mồi Thế đẹp chúng ta sẽ đánh Không thì thôi chúng ta sẽ đi ra ngoài thị trường Chúng ta đợi cái phiên giao dịch khác chúng ta sẽ vào Nó rất là đơn giản như vậy Ok và để có thể giao dịch thành công ở trên này cái tâm lý nó rất là quan trọng và một cái không gian yên tĩnh cũng như là chuẩn bị cho mình một cái mạng khỏe nào đấy trong video này thì đình cũng đã hướng dẫn cho mọi người ờ, cái cách giao dịch như nào cũng rất là nhanh chưa đầy 15 phút thì mình đã kiếm 300 đô mọi người 300 đô tương ứng với 7 triệu 2 trong vòng 15 phút giao dịch với cái thị trường này nếu mà anh em có cái thắc mắc hay là cái câu hỏi nào thì mọi người có thể chat ở bên dưới cái phần mô tả của video này hoặc là mọi người có thể nhắn tin trực tiếp cho mình qua Facebook Lê Đình mình có thể hỗ trợ và giải đáp cho mọi người thì cái video của mình sẽ dừng lại ở đây Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video sau